bình sữa cho em bé một cái xe một cái đèn piano một con heo một cái cần câu một cái súng nước một cái súng đại liên một cái áo choàng một chậu hoa và một cái ba lô wow à, hơi nhiều đồ luôn nha các bạn nha ok được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mua tất cả những món đồ này ở ngoài đời thật và sau đó sẽ review cho bạn xem nha ok còn bây giờ thì ba hai một đi thôi hmm. em mọi người hình như ừ. tôi nhớ là đợt trước bọn mình đi mua đồ chơi á là bọn mình có mua hình như là có con vịt đúng không Đúng rồi, còn dịch mà trong mai rap có dịch bây giờ ngoài đời mình có dịch chứ Nhưng mà giờ mình lỡ mình quên mua cái con dịch rồi giờ sao giờ Ừ ha Mình làm vậy có quá đáng không mua nhỉ không có gì đâu mà quá đáng như thế là đúng đúng nghĩa không chúng ta cần con vịt là có con ờ. vịt là chuẩn rồi còn gì nữa được hả được mà không sao đâu chắc được ờ, các bạn không gì đâu mà được gì đâu rồi đúng mà đây ờ. em dịch nè chứ sao để quay dịch nè bọn mình kiếm được dịch nha các bạn nha ngoài đời nè rồi cứu lấy bọn mình tôi tôi bay lên là tôi nào hả đâu ơi ơi dạ tụi em nè anh ơi ui thế đâu thế đâu tụi em nè ờ dịch ơi thật ra là bọn em đang chơi một cái trò chơi là bọn em sẽ kiếm những cái món đồ chơi trong minecraft ngoài đời thật nhưng mà bọn em quên mất bọn em không mua con vịt thế là bây giờ thiếu con vịt cho nên bọn em bắt anh nhưng mà đây là trong minecraft làm gì có con vịt nè có mà. thế nào bọn em kiếm được trong minecraft có kiếm được ra mấy còn đây là việc ngoài đời em nhưng mà vấn đây thì anh liên quan gì con vịt anh đang thương anh đang nằm ngủ thì chói cho tay vô cỡ cỡ ra cỡ ra cỡ ra ngồi em để em giải thích để em giải thích cho anh hiểu nè bọn em kiếm con vịt là bởi vì anh tin là nít tơ vịt mà anh còn là linh vật của anh còn là con vịt nữa nên đúng, đúng rồi ờ ha nhưng mà không liên quan đây này là bắt người bắt người chẳng phép bây, bây, bây giờ bạn bạn có phải là vịt không đúng Ê, thì bây giờ các bạn fan hỏi anh anh có phải là mr vịt không anh gì đây à, anh gì đây anh gì đây anh gì đây anh gì đây sinh mẫu giáo đó bạn ơi tụi mình mẹ rồi đó bạn cấp hai không còn rắn rồi cấp ba đi trong muốn đó thành ra không thì môi của ta đó bạn đúng không ạ ờ, rồi từ văn rồi cái này ba lại xuống đâu mày có súng mà ta súng đúng không súng đây không à. kinh khủng chưa à, nhưng mà súng này hỏi súng bình thường nha nó bắn được nha coi nè bắn được rồi, Khoan, từ có cái này đặc biệt hơn nào Mui Quay qua, quay qua, quay qua Nhảy Mui quay qua, quay qua Nhảy Mui qua, ok Trong ba lô của Mui là có đạn nha các bạn nha Yeah Ông ta bây giờ tôi đã nói đem làm cái nhân vật chứ Oh my god Lắp vô, lắp vô Bắn được thật hả? Bắn được thật nữa bạn thì mình nhắc các bạn nha đây chính là những cái đạn được làm bằng xốp rất là mềm cho nên là nó rất là an toàn nha bạn và tất nhiên rồi mình cũng sẽ dặn các bạn là đừng có bắt chước cái gì ở trong video hết nha mọi người nha bởi vì là trong video này bọn mình đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hết rồi cho nên là sẽ rất an toàn mọi người không được bắt chước nha rồi ok bây giờ bây giờ ừ. ai là người được bị bắn đầu tiên nè tất nhiên là sao Mạnh Phong rồi bình thường mọi người nhớ là trong casino là chỉ có sao Mạnh Phong thôi chứ không có ờ. ai hết á đúng rồi vậy đó hả bán ra nó chỉ là cái xốp mà mình có bẻ bẻ này nhưng mà tốt nhất là mình giữ nguyên đi đó để sau còn bán tiếp đó đây bây giờ mình sẽ bắn thử lên trên cái kính này coi nó dính trong kính được nha bạn nha Ê bắn bây giờ ông bắn đi, kiểu mà tôi làm này ông bắn đi Ông bắn mà làm cho mình con người Ôi, trời Không, phải làm chưa chưa chưa chưa hả ghê ghê ghê ghê trời ơi dễ ý ờ. ủa tắt trời iPhone đã chiêu đời phong đã chiêu đời chị em mua này đó tôi là trò đùa của mấy người vô vô vô vô đây đây đây rồi đứa anh không biểu diễn cái này hay hơn cho bạn coi nè đây mui quay lên cho nó đi còn còn môi mua ra quay quay tôi nè không bắn không nữa

là xe ô tô mà ừ. cái này nó giống màu đỏ là được rồi nó giống ô tô bốn bánh nè ba bánh à có ba bánh nha cái này là sai á bạn nha nhưng mà thôi không okay. test thử mình test thử nha ok nó đi được rồi được rồi còn lái được rồi. rồi lái mình sẽ lấy thử nha ok rồi ôi xin lỗi mà gì thôi xin xin lỗi mui mà xin lỗi búp bê đây ok xin lỗi bạn búp bê nha hui hui hui hui hui đúng rồi hay quá Đúng là hoài người ác đúng ngày <laughs> Rồi rồi rồi rồi rồi xong rồi xong xong ra buôn rồi xong ra buôn rồi xong ra buôn xuống nước đâu xuống nước đâu Dùng rồi dùng rồi dùng rồi thôi thôi thôi thôi Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Thôi thôi bình tĩnh bình tĩnh Thôi bình tĩnh bình tĩnh Cái xe này có vẻ hơi bé bạn à cho nên là mình leo lên chắc nó gãy quá phải sao sao leo chú ơi sao leo ờ, chú ơi được tôi leo được nhưng nãy tôi đi đó thì em ngồi được mà rồi thử nè rồi rồi rồi rồi ngày xưa ngày xưa ba mẹ nói đẻ con gái cho thùy mị nết na miếng đất na cái ha miếng đất na cái ha thôi ờ, nói chung là cái xe này cũng vui ok được rồi đến với món tiếp theo nè ok bạn ạ à, và bây giờ <laughs> chúng ta sẽ cùng nhau đến với món tiếp theo cũng là một món à, chắc cũng gần cũng cũng gần gần cuối cùng rồi á ừ, dạ. đó chính là ten ten ten ten thì ở trên tay của mình đang cầm à, một à, gọi là chậu hoa ở trong Minecraft thì mình cũng đã kiếm được một cái chậu hoa cho nên là wow. ở ngoài đây thì mình cũng đất luôn kìa mua một cái chậu hoa Ê cái chăm thật hả? Chăm thật chứ được không? Ôi cái này là hoa thiệt mà Ôi. Hoa thiệt nha các bạn nha Sao tôi có tôi nghĩ tôi chăm được Ok, nói chung á là cái hoa này á, hôm nay mình sẽ tặng cho người đẹp nhất người gọi là mà phong yêu quý nhất đúng rồi hiểu không mấy người người mà phong yêu quý nhất yêu quý mình đâu thì, là uh, mình là... thì tất nhiên rồi các bạn cái người mà phong yêu quý nhất ở trong team này thì chắc các bạn cũng biết đó là ai đúng không chính là cam mui tặng mui nè à, ai nói không <laughs> mui mui nói mà nghe nè em còn kiếm được một cái món này trong minecraft nữa là quà tặng mui chị coi này nó chớp đèn <laughs> rồi chớp đèn rồi chớp đèn nữa đâu đó nó không chạy được nữa chị coi nè được được được được em ơi được em ơi đó từ chị để em đi em ơi đó nè xoay nè xoay nè lùi được nó xoay nè đó nó xoay nó xoay để lùi không nó bị cái gì phải xúc xoay hồi vậy ba nó có vấn đề không Ok bạn à, thì coi như là trong ngày hôm nay á, thì à, mình đã cùng với Camui nè, Sammy, Mora và Yabun bọn mình đã cùng nhau mua tất cả những món đồ chơi mà bọn mình kiếm được ở trong Minecraft rồi thì các bạn có thấy thích cái series này hay không và bạn muốn mình sẽ làm cái gì tiếp tục ở ngoài đời thật và Minecraft nữa thì hãy comment xuống bên dưới thì mình sẽ làm tiếp cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video sau bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, đã trước khi trước khi mà ca Camui bắn Phong á thì Phong nó bị cộc đầu vào kia rồi bây giờ Phong nó bị u đầu. Phải không? Đây u đầu đúng không?